Trên diễn đàn công khai này chỉ mang tính chất tham khảo thôi anh em nhé. Không nên chơi to quất lớn ở trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Kiểu mà tiền mất, đặt mang phải không ạ? Và ngày hôm sau 58 được nổ về cho chúng ta một nháy phải không anh em? Rất rực rỡ và tưng bừng phải không ạ? Cầu kèo là có thật 100% phải không ạ? Tương tự như vậy thì ngày 30 tháng 12, một kép sau một ngày sau sẽ nổ về con 11 kép anh em nhé.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 Tương tự như vậy thì ngày 31 tháng 12, 4 kép cho 5 ngày sau sẽ nổ về con 45, 54 phải không ạ? Ngày hôm sau thì 45 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp phải không anh em? Và ở trên diễn đàn ừ, công khai này chúng ta nên đánh xong thủ lô anh em nhé. Không nên đánh độc thủ lô mà tỷ lệ nó về thì sẽ